Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo chí nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp chính là người đầu tiên đưa ra đề nghị đổi tên Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 8 năm 1946, nhân kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng. Theo vị bác sĩ này, để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, Thành phố Sài Gòn nên đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 ra quyết định chính thức để đô thành Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, hiện sống tại miền Nam California, nhận định về sự kiện này với đài giờ FA, Sài Gòn là một thành phố có chiều dài lịch sử lâu đời và gắn bó liên tục với nhiều thế hệ người Việt Nam từ trước năm 1975, không chỉ riêng với người miền Nam mà với cả đồng bào miền Bắc. Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của cả một nền văn hóa. Và đối với thế giới, Sài Gòn đã có thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Còn việc họ đổi tên Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đó là một sự cưỡng chiếm. Lý do đơn giản là theo Hiệp ước Hòa bình 1973, hai miền Nam Bắc thỏa thuận sẽ đạt tới nền hòa bình – tiến tới hòa giải nhưng sau đó họ xé bản hiệp định đó. Họ bất chấp các luật lệ quốc tế đem quân cưỡng chiếm miền Nam. Dĩ nhiên lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng. Với chiến thắng của họ thì họ đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cứ nhìn ra thế giới, sẽ thấy hành động này là mang dợ, bởi ngay cả Hitler khi chiếm cả châu Âu vẫn tôn trọng tên thủ đô của các nước, chứ không lấy tên mình đặt lại, ngay cả cho nước Đức. Từ năm 1946, Sài Gòn đã là thủ đô của Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. Đến năm 1949 là thủ đô của quốc gia Việt Nam. Đến năm 1955, Việt Nam Cộng hòa được thành lập, Sài Gòn khi đó được chọn làm thủ đô với tên gọi chính thức là Đô Thành Sài Gòn. Dù thành phố Sài Gòn, gia đình bị đổi tên đến nay đã 45 năm, nhưng với hầu hết những người dân từng sống ở miền Nam trước năm 1975, Bất kể giọng nói của họ thuộc vùng miền nào, đều giữ cái tên Sài Gòn khi nói về thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cái tên Sài Gòn được dùng như tên bán chính thức của thành phố này. Nhạc sĩ Lê Việt hiện sống ở Bình Dương chia sẻ suy nghĩ của ông với đài giờ FA. Đó là một cái tên đã đi vào trong tiềm thức, đi vào trong đời sống người ta, từ người già đến người trẻ. Nó là cái tên nhưng nó có cái linh hồn ở trong đó, chính quyền mới sau 1975, khi họ giải phóng được miền Nam, thì họ quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh. Đó là do họ mà thôi. Đa phần những người mình tiếp xúc đều là những người ở miền Nam hồi xưa nên khi nói chuyện với nhau đều gọi là Sài Gòn. Nói vậy mới hiểu nhau nhanh. Đó là một sự tự nhiên. Mặc dù về mặt hành tránh thì người ta không ghi như vậy, nhưng trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong tâm thức của con người thì họ vẫn gọi là Sài Gòn. Cả người miền Nam lẫn người Bắc di cư năm 1954 thì đến 99% bây giờ họ vẫn gọi là Sài Gòn. Chỉ có một số bạn bè tôi là người Bắc vào miền Nam sau năm 1975 thì mới gọi là thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Ông Minh, một cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam cho hay Cả ông và bạn bè ông đều dùng cái tên Sài Gòn để nói về vùng đất mà ông sinh sống hơn nửa thế kỷ. Với họ, vùng đất Sài Gòn là vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của ký ức. Ông nói, tôi vẫn gọi là Sài Gòn vì nó gắn với mình nhiều kỷ niệm lắm rồi, cộng với môi trường sống, khí chất của con người cũng như phong cách sống của con người nơi đây nó ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Thế nên trong suy nghĩ, tôi vẫn thấy sử dụng tên Sài Gòn nó hay hơn – từ lúc thơ ấu cho đến bây giờ đã hơn 50 tuổi, cái tên Sài Gòn vẫn là cái tên gần gũi, dễ nhớ dễ nhớ không chỉ là cái tên mà là những gì gần gũi thuộc về đất Sài Gòn. Cho nên trong hoài niệm cũng như trong suy nghĩ những người sống lâu ở Sài Gòn như tôi vẫn quen gọi là Sài Gòn chứ không dùng tên Hồ Chí Minh. Việc đổi tên là do nhà nước, nó mang tính chính trị nhiều hơn. Còn người dân gọi tên này thì dân miền Nam gần như là không có mà chỉ có dân miền Bắc sau này họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Cô Lan, một công nhân sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, lại có một suy nghĩ khác. Em thích gọi là thành phố Hồ Chí Minh, chứ không thích gọi là Sài Gòn vì Hồ Chí Minh là tên Bắc. Sài Gòn chỉ là tên thời chiến tranh dù gia đình em vẫn gọi là Sài Gòn. Nói về nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sài Gòn thì có ít nhất ba thuyết. Theo thuyết của các ông trương Vĩnh Ký, và Lê Văn Pháp thì Sài Gòn do tiếng PPJ comatra và có nghĩa là cuối gòn. Theo thuyết của ông Louis Malazet thì Sài Gòn do tiếng Tây ngọn, tức là Tây cống phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là cống phẩm của phía Tây. Còn theo thuyết của học giả Vương Hồng Sển thì Sài Gòn do tiếng thầy ngùng tức là ê e ngạn phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là bờ sông cao dốc trên có đê ngăn nước. Còn về tiếng Tây Cống, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng nó chỉ được người Trung Hoa dùng sau này để phiên âm lại tên Sài Gòn sau khi tên này được dùng để chỉ đất bến nghé cũ. Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn còn nhiều tranh luận nhưng dù có nguồn gốc như thế nào thì cái tên Sài Gòn vẫn không thay đổi trong tâm thức của người dân từng sinh sống tại vùng đất này, bất kể tuổi tác. Ông Đinh Kim Phúc từng giảng dạy môn lịch sử Đông Nam Á, nêu quan điểm của ông Sài Gòn trước năm 1975 nó là một địa danh còn đơn vị hành tránh là Đô Thành Sài Gòn. Cái địa danh thì không bao giờ mất đi trong tâm tư, trong tình cảm của cư dân. Hiện nay người ta hay lẫn lộn giữa Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một đơn vị hành tránh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn Sài Gòn là một địa danh đã được hình thành hơn 300 năm. Cái tên gọi người Sài Gòn, địa danh Sài Gòn Vùng Sài Gòn nó không chỉ ám chỉ những người cư ngụ trong một đơn vị hành tránh cụ thể, mà nó còn là một khu vực, một vùng đất mới từng dung nạp mọi thành phần từ nhiều miền về mở đất. Do đó, cái địa danh Sài Gòn, cái tên gọi Sài Gòn nó rất quan trọng với những người dân Nam Bộ, không chỉ những người ở Sài Gòn. Có thể thấy, cái tên Sài Gòn vẫn trong tâm trí, trong cách gọi của rất nhiều người Việt Nam – cho dù cái tên này chính thức bị khai tử bởi Quốc hội Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Mỗi năm, cứ vào ngày kỷ niệm này thì cái tên xài còn lại tràn ngập trên mặt báo. Theo ghi nhận của đài giờ FA, nếu nhà nước làm một cuộc trưng cầu ý dân để chọn tên cho thành phố lớn nhất miền Nam này, thì Sài Gòn xưa sẽ được trả lại tên. Liệu đến năm 2045, Sài Gòn có thể trở thành trung tâm kinh tế tài chính châu Á? Đến năm 2045, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu Á, chất lượng đời sống cao, thu nhập bình quân đầu người khoảng 37.000 USD trên năm, là điểm đến của toàn cầu, đó là kỳ vọng mà ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội thảo khoa học định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 đến 2030 Tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021. Khi trả lời đại giờ FA từ Sài Gòn hôm mùng 6 tháng 5, tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định điều đó phụ thuộc vào sự đồng bộ của cơ chế và sự sáng tạo đột phá của người dân. Có thể nhanh hoặc chậm hơn, nhưng ở đây cần nhấn mạnh một điểm – đó là tạo lòng tin của nhà đầu tư và sự đóng góp của người dân vào sự nghiệp chung của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy, nếu cơ chế đủ thoáng, sức sáng tạo của người dân được giải phóng đầy đủ, thì mục tiêu đó không phải là gây gớm. Có thể ông chủ tịch thấy trong thời gian tới có thể đáp ứng được, thì mục tiêu đó cũng không có gì là gây gớm. Nhưng nếu không đáp được các điều kiện cần và đủ thì nó sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, khi trao đổi với đại giờ FA Home, mùng 5 tháng 5 về mục tiêu người dân Sài Gòn sẽ có thu nhập bình quân đầu người khoảng 37.000 USD trên năm vào năm 2045. Anh đệ một người dân hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là ước mơ quá xa với đối với người dân Sài Gòn. Tôi thấy mức sống người dân Sài Gòn giữa cái nghèo và cái giàu trên lệch nhau lớn lắm. Người nghèo thì nghèo lắm, người giàu thì giàu lắm. Nhưng anh Phong nói ba mươi mấy ngàn đô một năm thì xa vời lắm. Muốn có ba mươi mấy ngàn đô thu nhập trên một người dân, thì sản phẩm làm ra phải từ chất xám. Mà hầu hết dân nhập cư tại Sài Gòn, rồi dân tại Sài Gòn vẫn lao động chân tay, thì lấy đâu ra ba mươi mấy ngàn đô la. Giống như một bác nông dân chở một xe lúa mười mấy tấn bán được bao nhiêu, trong khi một con chip chỉ nặng có mấy g ram thôi, tương đương một xe tải 10 tấn lúa. Mình phải thấy rõ chứ sao tuyên bố như vậy được, điều đó là vô lý, cũng tại buổi hội thảo hôm mùng 5 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong còn cho biết, thành phố đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 là đô thị thông minh, dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.500 USD trên năm. Và đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 13.000 USD trên năm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời đầy giờ FA hôm mùng 6 tháng 5 từ Hà Nội, nhận định đấy là mục tiêu đầy tham vọng và rất đáng khích lệ. Tuy vậy tôi nghĩ, để thực hiện cần có một chương trình rất rõ ràng, cải cách và xây dựng, đầu tư như thế nào. Trong đó điều rất quan trọng là thể chế bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực sẽ phải được nâng cao lên như thế nào. Tôi rất mong sẽ có các chương trình, sẽ có các kế hoạch hành động để từng bước thực hiện mục tiêu đó. Lâu nay, nhiều vị lãnh đạo của đảng và chính phủ thường hay phát biểu đưa ra mục tiêu Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về một lãnh vực nào đó. Đơn cử như tại hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 hôm ngày 28 tháng 3 năm 2010, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị từng nói mục tiêu năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đến nay mục tiêu đó cũng chưa đạt được. Nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức cũng đã từng quyết xây dựng các tập đoàn nhà nước, lấy ý tưởng từ mô hình Japan của Nam Hàn để trang bị cho nền kinh tế những cú đấm thép, tức áp dụng chính sách chủ động công nghiệp hóa để phát triển nhanh, trong đó có vai trò của các tập đoàn chủ cột. Tuy nhiên, ước mơ của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi quyết xây dựng những quả đấm thép dạng Chibon Hàn Quốc đã để lại hậu quả là những tổng công ty như Vinalite, Vinasin với những món nợ khổng lồ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Trở lại với mục tiêu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, đưa Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu Á, thu nhập bình quân đầu người khoảng 37.000 USD trên năm. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập, với hơn 30 năm kinh nghiệm làm trong ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ, Đức và Việt Nam, khi trả lời giờ FA hôm mùng 6 tháng 5, cho rằng với mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì để đạt như mục tiêu của ông Phong thì phải tăng trưởng mỗi năm khoảng 30%. Trong những năm trước 2020, Việt Nam tăng trưởng trung bình khoảng 6 cho đến 7% mỗi năm. Còn bây giờ trong vòng 25 năm nữa, mà muốn tăng trưởng 30% mỗi năm thì đây là mức tăng trưởng rất tham vọng. Nhưng không có gì là không thể xảy ra, nhưng cần những bước rất đột phá. Nhưng nếu muốn thành phố Hồ Chí Minh tăng như thế thì cả nước cũng phải tăng ở mức tối thiểu là 20% trên năm. Đây là tham vọng rất lớn. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho biết thêm, Đại hội đảng vừa qua cũng có đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam là nước có thu nhập trung bình cao và năm 2045 là nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Theo ông Hiếu, mục tiêu quốc gia này cũng tương tự mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh. Ông nói tiếp, vấn đề của Việt Nam là phải có mô hình tăng trưởng đột phá được đặt trong hai bối cảnh. Thứ nhất là nền kinh tế toàn cầu phải phục hồi sau đại dịch. Điều này có thể xảy ra vào năm 2023 đến 2024. Thành ra việc tăng trưởng 30% trên năm phải đặt trong bối cảnh này. Ngoài ra nền kinh tế Việt Nam phải phát triển bền vững, không chỉ tận thu, khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà phải dùng trí tuệ con người. Việt Nam thì có may mắn có 100 triệu người được cho là thông minh, giỏi về toán học. Thành ra kết luận của tôi là không có gì là không thể, nhưng phải có mô hình đột phá. Nhưng cần lưu ý, khi Việt Nam tăng trưởng thì các nước khác cũng vậy chứ không đứng yên – do đó Việt Nam sẽ đi vào một môi trường cạnh tranh rất khốc liệt với các nước trên thế giới. Chính phủ Việt Nam trước đây cũng đã đề ra ba khâu đột phá quan trọng, một là nỗ lực vượt bậc thiết lập thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng, thứ ba là nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cả ba khâu đột phá đó cho đến nay mới làm được rất khiêm tốn. Ngoài ra, những việc chính yếu của nhà nước –